các bạn đến với kênh Mầm Xanh Vita. Tại sao Vita chưa mở lại toàn cầu? Vita đến hôm nay là hơn 8 tháng không mở được do bởi quyết định sai lầm của thẩm phán Philippe Van Linthau. Hai năm không điều tra được gì, và 6 tháng cũng không có bằng chứng gì. Sau thành viên lãnh đạo được thả tự do, nhưng Vita lại không được mở lại. Luật sư của nhóm Vita đã gửi yêu cầu, nhưng không được hồi âm và kết quả ngày 8 tháng 11 năm 2021, vụ việc vai trà sẽ được đưa ra tòa với bị can là nhà nước Bỉ. Cần nói lại rằng bảo vệ cho vai trà gồm có 3 hệ thống luật sư. Luật sư bảo vệ cộng đồng, do chính những người tham gia tại Bỉ, không phải vai trà AG thuê để bảo vệ và có sự đồng ý của hàng chục, hàng trăm nghìn thành viên trên 105 nước. Đây là vị luật sư rất giỏi và nổi tiếng có quyền kiện thẳng lên Trung ương, châu Âu mà không qua phúc thẩm, chỉ nhận khi có thể thắng. Luật sư được chính công ty Vaicha AG thuê để bảo vệ các lãnh đạo bị tạm giam. Luật sư được chính Vaicha AG thuê để hoàn tất và thủ tục bảo vệ pháp lý Vaicha AG tại Thụy Sĩ. Kết quả là gì? Ngày 8 tháng 11 năm 2021, nhà nước bị phải ra hầu tòa. Tất cả 6 thành viên lãnh đạo được tự do hoàn toàn Công ty Vita AG được hoàn thiện pháp lý tại Thụy Sĩ, sở hữu trí tuệ được khẳng định. Nhưng Vita vẫn chưa được mở lại. Sự khẳng định tiếp tục đấu tranh của Vita AG và cộng đồng. Người đứng đầu tinh thần là Mandy cùng CEO Bailey và năm thành viên chủ chốt trước sau như một, vẫn chiến đấu vì một vai trà tươi sáng, vì quyền con người, tự do ngôn luận. Hơn 40 luật sư hàng đầu của Bỉ tham gia vụ kiện và bảo vệ pháp lý cho vai gia tại tòa án. Tất cả tài sản của mọi người, kể cả tài sản của những thành viên tham gia kiện vai gia đều được đảm bảo. Hôm nay, tôi được biết nhiều người cho rằng vai gia là đa cấp là lấy tiền người sau trả tiền người trước, nâng cấp và chia tiền, chứ không có mô hình kinh doanh, sản phẩm kinh doanh. Vậy tất cả các mô hình trên thế giới chia sẻ được tiền có không? Có bền vững không? Không. Và hoàn toàn không chia sẻ nhưng không có gì thì còn gì là chia sẻ. Facebook, Twitter mô hình kinh doanh là gì, sản phẩm của họ là gì, Facebook, Twitter là beta hay là bản final. Facebook, Twitter có ngăn chặn tin giả, có triệt để hay không, khi vẫn tồn tại nick ảo. Các tài khoản beta chỉ có một và duy nhất, và phải xác minh danh tính KIC level 2 của Facto để xác minh danh tính chân thực. Để tránh việc lập hàng chục nick ảo, nick giả. không có quảng cáo trên trang cá nhân riêng của các thành viên. Vài đang xây dựng một hệ thống thương mại riêng ngoài quảng cáo. Các thành viên vài là thật, được tham gia vào đó và các nhà cung cấp sản phẩm buôn bán, tự do đăng sản phẩm để bán. Và tất nhiên phải đăng ký tài khoản như các thành viên khác để đảm bảo tính chân thực khách quan. Đây chính là sự khác biệt để thu hút các nhà kinh doanh đến với nền tảng truyền thông Visa mô hình kinh doanh trên nền tảng truyền thông Visa là một hệ sinh thái sạch, chỉ có nick thật không có nick ảo. Người mua và người bán hạn chế tối đa đến hơn 90% lừa đảo như hiện nay ở mạng xã hội Facebook. Chưa kể phát triển ứng dụng game chơi có tiền, mua những app năng lượng, việc nhận tiền giới thiệu và nhận tiền thắng nhanh gọn. Công ty Vita AG có lộ trình rõ ràng, giờ là nâng cấp, nhưng sau này, khi public, thì các bạn dùng miễn phí, không ép phải nâng cấp có điều nâng cấp để sử dụng các tính năng tốt hơn, kiếm tiền tốt hơn. Về cơ chế lọc tin giả, dịch theo thời gian thực giúp gần gũi nhau hơn, hạn chế khoảng cách biên giới, nhằm đảm bảo môi trường mạng xã hội và môi trường kinh doanh luôn trong sạch và an toàn. Video call, mess call, faster time không phải giúp cho kinh doanh tốt hơn, một môi trường kinh doanh tốt hơn, có nộp thuế từng quốc gia để đảm bảo kinh doanh an toàn, minh bạch và công bằng. Vậy chúng ta đã làm gì để cùng cộng đồng phát triển? Tham gia BESA là cùng tin vào tầm nhìn của VISA. Họ cũng đang làm dự án. Họ quyết tâm phát triển dự án. Chúng ta chỉ việc đồng hành, cộng hưởng và có trách nhiệm với VISA AG để cùng nhau phát triển dự án. Khi các bạn đăng ký và có điều khoản tham gia giai đoạn beta các bạn cũng đồng ý rồi mà. Chính là hai ô vuông tích trước khi bấm đăng ký. Nhưng tôi thấy Vita chưa thất hứa với các bạn bao giờ họ làm đến đâu họ công bố đến đó. Vụ việc lần này khiến họ sẽ phải chậm chân trong vấn đề public. Nhưng theo tôi được biết họ hoàn thành 6 trong tổng số 30 chức năng ở public rồi. Sau chức năng này cũng đã dư sức phát triển. Chúng ta thành viên beta chỉ việc đồng hành và kiểm thử. Các bạn chửi bởi chẳng qua là thiếu tin tưởng vào chính tầm nhìn của các bạn. Các bạn bị lay động bởi nhiều yếu tố bên ngoài và sự nóng vội của các bạn khi hai ba năm mãi chưa kiếm được tiền. Nhưng vai cha đâu phải nơi cung cấp tiền cho bạn, bạn phải hoạt động, và vai cha chỉ chia sẻ lại lợi nhuận cho sự hoạt động của bạn. Với các mạng xã hội khác, các bạn đâu được chia sẻ lợi nhuận, nếu có thì rõ ràng ở đâu. Có được giao dịch chuyển tiền từ Credit sang Visa Coin sang USDT sang đô la Mỹ. Vị trí hay năng lượng để mua đó, chơi game đó môi trường hệ sinh thái thật để kinh doanh đó chính lại cho các bạn tiền và chia sẻ lợi nhuận còn gì. Hay là các bạn vào nộp 200 credit hay là 200 đô la Mỹ hàng tháng và các bạn chỉ nhận tiền, như tiền gửi ngân hàng. Một điều, các bạn thấy có một công ty nào thuê luật sư hùng hậu như vai ra để bảo vệ tài sản của các bạn chưa? Dám đứng lên kiện nhà nước bị chưa? Ra thông cáo báo chí như vai tài chưa? Có đấy nhưng chuẩn quy trình vài triệt để như vai xa thì không có đâu. Vai xa như vậy mà còn bị chê bai, đi tin mấy cái dự án kiếm cơm mì ăn liền thì bị lừa suốt. Facebook, Twitter, LinkedIn Hồng mất hàng 4, 5 năm để phát triển và tất cả chúng ta hầu hết không được trải qua giai đoạn beta. Nay với vai xa chúng ta được trải qua, trải nghiệm là một điều tự hào. Tin những người hiểu rõ, chứ đừng tin những kẻ ngoài cuộc không hiểu gì về vai xa và những kẻ trong cuộc, nhưng nóng vội chê bai vai cha, mãi không kiếm được tiền từ vai cha. Nếu để ý những gì vai cha AG đang làm trong giai đoạn khó khăn này, mới thấy đây là vai cha giá trị nhất.